dọc bên đây cho né chỗ cho thằng ấy nữa lều pin nữa xe chạy ngay đây nè sát sát vô lều pin nữa cửa ra ở đâu bên này à cửa ra đây đất đây qua vậy chứ đồ nó sốt rột, cắm nó đâu dính đâu gió nó thổi bay luôn á cắm cho chắc vô chiều giờ có gió không gió nằm gió không chịu lính nước nè. á ừ. chút nó quá trời luôn á ừ bữa xuống muốn bay luôn á hồi hai bữa trước thôi hai bữa trước là tung tung luôn á hồi muốn bình luôn trời má lều đã vậy bự vậy cần phụ gì không biết mẹ với thằng phụ mà tới 6 giờ mới tới mới tới cái chắc á <laughs> dạ. đang những liệu à chưa ra cần bóp ra cần đi em dựng liệu xong rồi giờ tao đi phải tao phải hưởng <laughs> thụ chứ mà cá lúc nào câu cũng được rồi thôi à tranh thủ đi đi đây mới xuống cần mình khu <laughs> dính cá nè chậm lá ông ơi thôi có cá là vui rồi em em em đưa nó qua đây kéo ờ, đừng có cong cần kéo thẳng thẳng qua đây nên bắt con cá nha rồi đẩy lên đây kéo lên sát bờ nè thôi để anh cầm cho oh, hay quá anh em có cảm giác là gì có chừng lưới vướng dính vậy dưới pin ơi má có cá rồi à, pin ơi đánh tiếp đi chụp hình úp liền mấy mấy kia mau đâu đưa đi giờ lại ngay ok sao em không, chụp hả không anh chụp em à em đưa lên đi anh chụp cho tí nữa đây mới vô hàng nha anh em trời tối quá rồi không có quay được cái khúc giết cá luôn anh có khăn giấy không anh không được hả không. Trời, bớt quên khăn giấy anh bớt có trong thùng kìa thùng sau nè đi đi hướng này ra thấy liền nè trên nắp thùng luôn chị lui về tới mệt uh, ghiền phê đừng này kệ đi cho chạy đi xả luôn ơi à, kéo em năng cần lên rồi cứ kéo về đi ừ. cho nó chạy nó ăn đâu bên này bên này bên phía này ngay ngay đầu nước luôn mũi quá làm <laughs> em bố quá anh chụp hình có thấy gì đâu mà chụp quay clip chụp hình đâu có thấy gì đâu tôi thui à chó chạy đi đừng có này gì đó nâng cần cao lên chút em dạ. em không có cái đồ dịu cần là nó nó nó dùng nó nó bị căng khi nào nó không chạy em quay vô ừ chạy cứ cầm cần vậy cái này là mới mới đi thực tập là vậy dạ nó mới dính khá lần đầu luôn pin coi chừng cái te bên này dài lắm nha nó tuốt qua đây lần nè sao đã quá mỏi tay luôn đằng sao lên quá bự đó cái bự cho nó dính con hàng chục luôn hiểu <laughs> hết hồn héo đi đường qua bên kia mà dạ chắc uh, chín mười giờ nó mới tới. Mà không có câu đây rồi. Dạ. Bữa bữa bữa em em câu ở đây nè. Ừ. Bữa em với nó đi chung nè, giờ nó đòi qua bên đó. Thằng đó nó thích uh, khám phá. Mà ờ, bản cũng còn mấy con lớn. Dạ. Bữa con cá mà lưới 10 mà nó tổ hết. Bên đó cũng chưa gạn anh. Đâu có gạn đâu. Dạ. cứ từ từ thôi hết rồi mất rồi mất rồi đù trời uổng gì cá bự lắm á cá bự lắm á không quát được lưỡi này sao quát chỗ đó là cá bự má mỏi luôn á quát đây nè quát đây một lưỡi quát không ủa sao không nghe tiếng rắc gì hết bóp xả rắc chưa có chứ xả nãy giờ nhẹ mà rắc nhẹ hiu à đó quát không quát thì hay kia quát không quát ngay từ đầu để đây không thiếu gì củi mà không biết tìm củi hết cha Họ có cái quạt khò lửa luôn ha Nếu một bò anh em Đây lều, lều của mấy anh em Tối quá Yes. nghe tao không có không có thấy cái sự uy tín nào hết trơn. Nó mất con ngồi buồn lắm rồi đó. Củi người ta ngon như vậy mà nó không do nó không nhém được. Đó chị củi đây nè. Ồ, cháy bùng lên mà cháy hết chứ. Ướt ở trong mà. Ướt ở trong. Mà. mấy anh em đi kiếm ờ, kiếm củi chùm lửa thì ờ, em có lên con nha mà không có ai quay dùm hết thiếu có sự uy tín rồi đó làm cái bánh giò anh em ơi bay vô bây giờ che lại mới dính con khủng long xong giờ ờ. Ờ. anh đó hả nó mới dính con khủng long xong bây giờ làm một cái bánh giò cho nó nóng rồi câu tiếp ờ, giận quá có, có đường nào đi về không ê nãy giờ nói làm con gà mà không làm mà chui đâu rồi ừ, ta dơ làm gì cái đã tại giờ làm gì tại giờ làm gì à, anh bóp ừ. lấy giùm em cái ờ, cái khọ anh bóp làm gì cái khọ mày buồn quá mày đốt nhà hả điên cái đó là cây quạt á thì làm gì ừ. đưa cho em cái bịch đó mấy cái gục là lều của ờ, mấy anh em mình Đấy, cái này là chết á cái này là chết á cái này là là bơm nệm nệm bơm hơi luôn nè trời ơi má nó sung sướng còn gì bằng ai gọi anh rồi thì thôi em á anh thôi khỏi gọi đi để cái leo bự gà chín rồi đó anh em dứt thôi từ bỏ con gà lên nè gà uy tín không thấy con gà nhìn là thấy uy tín liền xuất sắc lấy à, mang dùm anh cái thông bia chua không không tự nhiên ăn gà ăn cà chua Đồ, lấy cái chanh ra dùm cái <laughs> chanh với ớt dầm ú là trời con gà ngon anh em ta là cái gì nè trời nó chín trời mỡ nó chảy à. hả cắt làm cái gì xé luôn hả ừ. ừ. ừ từ từ cắt cái này cho anh đi chụp cho nó đẹp nè hồi nãy có chụp con cá bự cho nó coi chưa chưa nãy em có chụp chụp đâu trai. thui rồi chụp con cá cá, cá chạm bự cho nó nó coi tắt bớt đèn nha quay phim nó hấp dẫn tắt đèn gì đèn này không họ tắt tôi tôi không thấy đường ông ơi sáng mà Trời nó chín từ trong luôn à. Sáng mà, sáng chói à. Xuất sắc. Sáng. Xuống rửa tay cái. Vô vô vô, vô. Vô nào. Ba ba vô nào. Ui, vô mừng ám duy đồ. Mừng anh em mình. Duy à. đồ. À, vô hello sơn quý vị ai cũng có thành quả hết rồi có gì đâu pin <laughs> nè thành quả nè ừ yeah mà nó sướng gì thôi tối ngủ trên nó đã nè ăn đuôi nè nè nè có đuôi nè ngon lắm thôi ăn mà ừ. tối nó ngủ bên đây nè bình hai cái lều luôn lều nhỏ lều lớn luôn từ lớn để chứa đồ đi giờ chui vô ngủ anh em ơi ngủ thử liền 25 triệu xem như thế nào sao nằm chắc cứu vậy nằm ở trong vậy nằm ở trong ừ. nằm ở ngoài cũng được hả <laughs> có máy lạnh chưa bật máy lạnh lên đi ai da bật máy lạnh lên đàng hoàng đồ nó dơ thiệt chứ rồi mình nó dơ có máy lạnh ờ, uy tín có máy lạnh luôn ngon lành sung sướng không cái nệm 5 triệu cái gối 1 triệu cái bộ này là 6 triệu vãi giờ mình chơi cái hàng the trà phúc long không phải đùa đâu trời má đi gì ông mày không có uống không <coughs> muốn cà phê mà tự nhiên nói gì vậy ba vô luôn đi lệ đổ vô đây không phải đổ vô nữa hả phải đổ vô ly này à? Ừ, tưởng như này không cần giỡn quà. lo cầm không à trà của người ta nhiều không anh nhiều không ba muỗng đi ba muỗng như đây hết à ừ xíu rồi à. được rồi được rồi nó thơm ghê luôn á trà phúc long đã ghê luôn um, Ủa, con ngoài của em đâu anh à. đánh con khác đi đánh con nó nhỏ quá Ủa, anh bỏ đâu rồi giờ không nhìn gì con nó có không con đó anh còn cái nùi không yeah. Dạ. mang theo mùi lân lớn á con đen đen dài dài đen hôi cao cao đen hôi tiếp đấy màu trắng cũng được còn màu đen cũng được đen. sáng nó đang chịu màu đen có màu đen ủa anh thắt này anh thắt cho em á hả ừ. hả sao thấy nó rút gì vậy anh đâu thắt đâu hình như có cái đó anh đâu cái đầm này hôm qua nó ăn đêm không các bạn đêm nó ăn ào ào ào luôn tối hôm qua mình dính khoảng ờ, sáu bảy con gì đó trong đó ờ, mình dính được một con bự khoảng gần chục ký còn ờ, thằng cu em nó xảy con cũng đi cặp đó hay lỗ đó luôn rồi mấy con chẻm lá ký hai ký thằng ba bốn không thấy nha đó cái chỗ đó đó chỗ cá tráp nhảy lên đó đó có cái ổ đó ok đó chín rồi đó nâng dây lên kéo nâng dây lên đừng có để dùng thẳng đưa, đưa cần lên đứng lên bờ chút đi nó nó tán cho người nó móc lưỡi cho người bây giờ rồi ừ tối xin ảnh ờ, đục mấy con hàu mà ăn. kiếm cá gì nấu canh 8 giận nước luôn luôn không quay chậm cho nó táp đó đó ghiền lắm luôn á giờ đánh cá cháo mà đi đánh đánh mấy bãi cạn thì cũng ngon đó hai con uy tín thấy nó là lụm liền để gì đi bầy mà công của anh là lùm liền không phải đâu không phải nhả đâu mà táp không trúng lưỡi thứ nhất lưỡi bự thứ hai là mồi lớn không ơ ơ giật chi ừ ừ đâu ờ, đâu thấy không má không có mang kính mang kính đi thấy đúng không <laughs> mang kính đi thấy dưới <laughs> vui đúng không <laughs> ấy sảy ơi <laughs> sướng má mùi sắc nói mùi có mùi nào nhỏ dít hết nè pin mà sợ nó cắn đứt đuôi liền quá thôi chơi đại đi ồ má này lưỡi bự quá không được dính nè dính nè câu đấy cũng dính nè à. má nhỏ xíu cá măng cá măng ờ thôi cá măng nhỏ quá <laughs> câu miếng này vui lắm đó, đừng giỡn em uh, mua máy phim xài đỡ cũng được máy phim á triệu mấy á một con bự đây thêm một con bự ui ui ui <laughs> nó bự không phải nó đang rỉa rêu á má đang ăn rêu hăng say đang <laughs> đang đang rêu ra mấy bãi trà này mới ngon nè tráp nó là nhiều lắm con bự đó mới uy tín á bằng tay vậy mới đã ăn mới ghê chứ con bự thì nó lại không chịu ăn đó có hàng hả chém hả phải không cháp chứ hả cháp chứ ờ câu ấy câu ấy câu ấy ê đừng vô đó ba ê bự <laughs> trời ơi đó mấy con bự nó táp vô là thấy không dính vô liền ghiền quá ghiền pin ơi mập ú ồ không có cái bịch uổng quá không ơi cáp bự nữa máy chụp hình đâu rồi tráp mà sai này không thì ngon á từ từ từ từ đừng cho nó thấy đó quăng qua bên đó kéo về nó nằm ở bên mấy bãi cạn bên đó mà dễ dính rong lắm hồi nãy con dí pin to con mồi của pin hợp lý vậy chứ à, cái gì kia bự kìa pin qua đây đã, quánh qua quánh qua đường này đi ý nó theo kìa đó đó đó má bị bự qua đi đến là bên bên qua đi đứng đánh thẳng ra đừng có ờ, đứng đừng có ý quá đừng có đừng cho nó thấy quá chạy đi con vướng rêu lắm rồi chậm chậm thôi pin chậm thôi lên bờ luôn mày bầy này đã bầy bự tối <laughs> nè mình có lương thực rồi đó đó kìa nó quận kìa pin mới ném à nè nè nè cá rô nè câu dính cá rô cũng ngon á kìa nó liếc ở dưới quá trời pin ơi kìa theo kìa quá trời luôn pin đứng đứng núp núp ê, từ từ từ ê, ê. Lên, lên, lên. khoan khoan khoan khoan đạp nó lại từ từ từ từ nha pin thoát thoát cái pin đạp lại đạp Rồi. lấy dây lấy dây cột Dấu. có dây gì không hả lấy cái dây lít ờ, đỡ dây ba dây lít đỡ bự bự của anh nãy đâu không được vậy cứ ngắt sao cột được dây này sao cột câu mồi gì vậy tôm để chụp hình thôi bóp em nói thiệt anh bóp rồi trên nhà đồ anh bóp im cái mồm đi bây giờ anh em mình à, sẽ nấu đồ trưa bằng à, bếp bếp này là bếp dùng gà xăng nha mọi người xăng với dầu cái bộ bếp này nhiêu tiền về à, lẽ đây là chủ nhân của bộ bếp đi nghe nói như cái bò bếp này là 6 triệu 6 triệu ngắt nó giấu gia đình nó cho nên nó, nó không dám công khai á đó. đó nhìn bơm uy tín không là cái đùng khỏi khỏi chiên bánh chưng đã đây khòn cái nó nhanh mà đừng có bỏ thơm nha bỏ dầu luôn à hả bỏ hết rồi bum dầu đây <laughs> trời nếp tin này gì muối hả muối tôm hả cái gì vậy à bột nem hả xì dầu hả xì dầu hả này gì à, này cái này xì dầu nè còn này ồ hai chai nước tương đúng không cái này là cái gì à xay tiêu hả cái này là muối còn dưới là đường chờ nguồn xét nguyên xét này nhiêu cái cái cái hả lại uy tín nữa không nhưng mà cái này anh anh qua anh qua chỗ bạn anh nó làm mỹ phẩm anh xin mấy cái chai này được. không? chai <laughs> à, anh em dân chơi toàn chơi đồ chơi hàng không mà Yeti anh đánh chưa đâu khi nào mà đánh đánh cá nhiều anh chỉ cho quýnh giờ chưa đủ nhảy dữ bì <laughs> luôn trò nuốt mình lưỡi luôn kìa không con khác chứ mùa đó chỉ câu ở chỗ cạn thôi ừ nó có màu khác bò bò nướng nha bò nướng rồi uh, canh thịt bò cơm nấu luôn cơm tự nấu luôn không hồi nãy cái này cái bò này còn nướng cá nữa kìa rồi ngồi ăn cá nữa